Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Đây hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan cái ờ, vườn ngò gai của vợ mình trồng cái này ở Melbourne thì trong à, thuộc dạng rất là khó nhưng mà thấy vợ mình chăm sóc thì nó ra cũng tốt lắm lá xanh rơn mà lá này là đặc biệt là nó mềm nha chứ nó không bị cứng cứng người khó ăn lắm cái này rất là mềm rất là thơm đấy thể tích không nguyên một cái gia đình bếp này mà trong nguyên cái cái ngò gái này là quả đà luôn cái này á, thì mình thấy là với mình bình thường là phải đóng cái này lại này đó xong rồi phải che nắng nữa cái này thì <clears throat> nóng á nó chịu được nhưng mà nó không thích nắng vì như ờ, hai ba hôm vừa rồi là 38 41 42 độ là không sao hết nhưng mà chỉ cần che nắng thôi là ok là đây thấy không vừa rồi nóng mà nó đâu có bị héo đâu nó vẫn xanh rơn này đấy nếu mình mà hiểu ý của nó là ok trồng được đấy, mọi người thấy thích không cái này ở ngoài shop mà nó bán là cỡ khoảng ờ, bốn năm lá gì đấy là hai ba đồng rồi mắc lắm mà ở nhà trông được như thế này là là ăn gì là đi ra lấy ăn hải ăn là sướng chứ nhiều khi đi shop rồi lại quên đi về để khi về nhà cân lại không có Đấy. nếu mà người mà muốn uh, tìm hiểu thêm cách trong cái này ở Melbourne thì, thì uh, comment ở phía dưới rồi uh, mình sẽ chỉ cho mọi người nhá đây đầu tiên thì không bữa trước mình giới thiệu với mọi người cái quả này rồi nó rất là bứng nặng lắm chút nữa mình sẽ, sẽ cân thử cho mọi người xem một quả nó sẽ nặng bao nhiêu nhá thì à, quả này là quả đầu tiên mình hái này đấy mọi người thấy đà không bự không wow. quả đà luôn đấy đây là một quả cà tím đấy nhá. <laughs> đây mình hái tiếp quả này này quả trống kia hại cho chát chắc để dành đi để dành nữa hai để quả này hai quả này nhá rồi hai quả này là hai vợ chồng mình ăn là là, là ăn không hết rồi đấy một tại vì một lần nấu là tại vì một lần nấu quả này là là, là nấu một quả thôi hai vợ chồng ăn thì còn những món khác này ăn bao giờ hết được cái hải hai quả này được rồi rồi bây giờ mình dẫn mọi người qua đi hải à, mượp hương nha năng tỉnh hải quả này đây thì ờ, tuổi mình thì thích uh, ờ, bướp nó ngon nó ăn ờ, nó ngon chứ không muốn để nó da quá thì mình thấy quả này là hại được rồi nó cũng cũng khá bự khá dai là cả là quả này ăn uh, nấu nồi canh là ăn thoải mái chứ bự quá nấu một nồi canh cũng nhiều ăn không hết nha bây giờ mình hại này mọi người thấy đã không thấy hái mới còn dưa leo thêm dưa leo hả ok mọi người bây giờ mình sẽ hái tiếp uh, ờ, mấy quả dưa leo chứ không thì để ra mà mấy trái ờ, hôm bữa trước ờ, mình mới hái ba uh, trái hả ba bốn trái gì đấy mà hôm nay là lại ra lớn này này đây để mình cắt cho mọi người xem này cái quả này là bị kẹt vào trong cái lưới cho nên nó nhìn ngắn nhìn rất là buồn cười nên mọi người thấy không nhưng mà thôi cắt nó đi để cho mấy cái quả nhỏ nó, nó có sức nó lên nhá một quả này quả nữa Đây, quả nhà trong thì không cần để to về về dai quả đâu cứ để nó non như vậy ăn cho nó sướng rồi đây một quả dưới này nè anh hả ok sang cái, cái cài bên cạnh này ok phía bên này á thì mình hai con này Dưa leo này là hay có lắm giới thiệu thêm cho mọi người cái chỗ này là cái chỗ yêu thích của vợ mình này đấy các bạn có biết cây này là cây gì không cây này á là vợ mình gọi là củ mà thầy mà hình như ở địa phương khác thì gọi là củ năng hay sao đấy đấy thì vợ mình rất là thích củ này đấy, trồng được vài chậu cây này thì ờ, nghe vợ mình bảo là phải trồng trong chậu bùn mà nước ấy thì nó mới sống được đấy thấy nó lên cao tốt đâu thì mình chưa biết là phía dưới này thì cái củ nó sẽ như thế nào thì lúc nào mà tụi mình mà thu hoạch á thì mình sẽ đăng clip lên cho mọi người xem nhá mọi người có ai à, trồng được cái cây này chưa nếu có rồi thì comment ở phía dưới cho mình biết về nhá đồ mọi người biết là cái cây này là cây gì Có ai biết không cây này là cây là gai thì, à, dùng để làm à, gai còn trong miền Nam thì có cái bánh người ta gọi là bánh ít là gai à đấy thì cái bánh này mình chưa ăn thử chưa biết tụi mình trong cây này cũng phải à, hai ba lần rồi đấy nhưng mà năm nay thì, thì may mắn là trong được hai châu thì nó sống hết cả hai chứ mọi năm trước là trong là nó cứ chết không à chưa hiểu nó lắm nhưng mà năm nay thì nhìn như thế này là cũng cũng vui rồi à. trong cây nào vậy các bạn ạ trong cây là phải hiểu cái ý của nó nó muốn gì kìa chứ không thì trong một hồi nó cũng chết nữa Đấy. nhìn thấy không một đây à, mình bảo với mình hải vào làm à, mình là gai à, đăng clip cho mọi người xem nhá đây đây là thành quả sau một buổi chiều thu hoạch của vợ chồng mình nữa Đó, mọi người thấy thích không cứ hàng ngày đi ra thăm vườn là cứ có đồ mang vào trong nhà mọi người ạ Đấy. Ok bây giờ mình sẽ cân thử quả cà tím đầu tiên cho mọi người xem bao nhiêu nặng bao nhiêu nha hơn nửa cân một quả đấy một cân quả này quả thứ hai này để thử xem nào cũng hơn nửa cân luôn wow đáng mọi người đây bây giờ bỏ hai quả vào nha hai quả là một ký hai quả cà tím một ký mọi người ạ mọi người để đá không đấy cho nên mọi người nếu mà ai có thời gian ở nhà có một ít uh, không gian nhỏ thì uh, mọi người làm một cái vườn nhỏ nhỏ trong mấy cái cây này lúc đi ra thu hoạch rất là vui mà lúc mình ăn mình cũng thấy ngon hơn là mình đi mua ngoài tiệm nữa mọi người thể ờ, xem kênh của mình thấy hay thì like comment và chia sẻ cho kênh của mình vậy nhá cảm ơn mọi người